Xin chào tất cả anh em Những cái clip trước kia tôi cũng giới thiệu với à, tất cả anh em rất nhiều những clip tôi giới thiệu về cái à, một cái phương pháp chơi tài xỉu một cách nghe hột tài xỉu khi à, chúng ta sử dụng những cái bộ hột trợ hoàn toàn không tang 100% bây giờ trên thị trường bán những cái máy phân âm hột tài xỉu thì những cái máy phân âm đó hàng thật có hàng giả có nhưng máy đó thì nó hỗ trợ cho chúng ta từ khoảng 70 cho đến 80 phần trăm về cái cách nghe hột với những anh em nào mà chơi lớn thì có thể là mua những cái máy phân âm đó được nhưng mà với những anh em nào kinh tế hạn hẹp mà đã chót vào thua tha rồi thì rất khó để có thể mua được cái máy đó thứ nhất thứ hai nữa là giá thành của nó cũng không phải là rẻ hôm nay tôi xin ờ, giới thiệu với anh em một cái cách nghe hột tài xỉu dựa trên những cái cơ sở rất là thực tế à, thực tế đó là chúng ta sử dụng những cái bộ hỗ trợ hoàn toàn không tang 100% đây nó là những cái hột nghệ hoa hỗ trợ và cái phương pháp nghe như thế như thế nào thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em đây tất cả đều là hột trợ hết bây giờ tôi sẽ nhặt ra bất kỳ ba hột trên cái hộp này và tôi sẽ hướng dẫn anh em cái phương pháp nghe thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn à, chúng tôi tư vấn về cái cách nghe hột tài xỉu hột trợ hội nghệ hoa này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé 0933 793 222 hoặc là anh em kết bạn với Zalo với tôi qua số đó tôi sẽ hướng dẫn anh em cách nghe bây giờ tôi sẽ để tung này lên này và tôi nhặt ra bất kỳ ba hột không có có sự lựa chọn Đấy đúng không tôi sẽ nhặt bất kỳ ba hột và tôi sẽ thử qua nước muối nam châm dọi đèn đây ba hột này đây giờ tôi sẽ thử qua nam châm trước đây, nam châm thì không dính không hít anh em nhé đó không dính không hít gì cả nắp cũng thế nắp chén dĩa thì hoàn toàn bình thường đúng chưa giờ tôi sẽ thử qua nước muối và cuối cùng là dọa đèn đây nó là những cái hột trợ 100% bởi vì anh em nhìn cạnh góc của nó vẫn còn nguyên này nó không phải là hột làm Đó. đưa vào nước muối thì tất nhiên là hột trợ thì nó sẽ nổi rồi giờ tôi sẽ lau qua và tôi hướng dẫn anh em cái cách nghe khi sử dụng cái cách nghe hột này thì chúng ta sẽ đánh theo phương pháp là muốn tỷ lệ của nó cao thì chúng ta nên đánh cả mặt ví dụ như là khi thấy con lục hoặc là con ngũ nó rơi xuống thì chúng ta sẽ đánh kèm cả ngũ lục tài bởi vì tránh trường hợp à, chén phản chén phản là như thế nào bởi vì chén phản này à, trường hợp nó rơi vào con ngũ con tứ và con nhất thì nó sẽ là chén phản hoặc là con lục con nhất và con tam hoặc là lục nhị con 6 con hai với hai con hai thì nó sẽ là chén phản thì chúng ta đánh cả lục tài hoặc là nhất xỉu thì cái tỷ lệ ăn của chúng ta sẽ cao hơn bây giờ tôi sẽ dọn qua đèn và tôi ờ, sẽ hướng dẫn cũng như phân tích cho anh em cách nghe hột hột thì hột trợ hoàn toàn 100% đúng chợ Đó, hột thì rất là trong cái dĩa này nó là cái dĩa ngọc nhé. có nghĩa là theo tôi nghĩ là dĩa ngọc không cần phải soi còn nắp này đây chỉ là cái nắp sơn bình thường được tôi dán cái lớp băng keo vào thôi bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái cách nghe tôi sẽ lắc thử máy chén Đó, như chén này tôi khẳng định với anh em 100 trăm con lục này tôi sẽ khôi đó ngũ lục và nhất khi có ngũ lục thì chúng ta sẽ đánh tài bởi vì ngũ lục thiên về tài nhiều hơn tại sao tôi biết được tiếng đấy là nó có con lục bởi vì khi âm của cái mặt nhất này nó rơi xuống âm mặt nhất nó rơi xuống này thì cái phần lõm của mặt nhất này nó khi nó rơi xuống nghe là tiếng bộp bộp này đó anh em nghe đúng không ạ còn mặt lục nó rơi xuống mặt nhất nổi lên bởi vì cái mặt lục nó khác với mặt nhất mặt lục nó sẽ cái độ lõm nó sẽ ít hơn gọi là âm thanh nói một cách khoa học gọi là âm thanh vòm bởi vì khi chúng ta đập xuống rơi xuống nghe tiếng vì nó là một cái mặt phẳng nên nghe rơi hột xuống nghe tiếng nó xe và nó đanh hột hơn nó khác hoàn toàn mặt nhất này nhá nghe tiếng nó bộp bộp này đó anh em thấy đúng không tôi sẽ nói à, một cách đơn giản hơn ví dụ như là khi chúng ta cầm một cái đĩa này như này chúng ta đập này Đấy. nghe tiếng nó sẽ rát hơn đúng chưa còn nghe thì chúng ta úp ngược cái đĩa lại xuống đi đập này nghe nó bột bột không? đó đó chính là cái phương pháp nghe chúng ta phụ thuộc vào âm thanh của nó bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em mấy chén nữa để anh em thấy à, cái phương pháp nghe này nó có đúng với thực tế hay không Đó, ờ, anh em nghe tiếng cuối đúng không ạ cái tiếng cuối nó khác với mà trên trước nhé nghe tiếng của nó đanh tiếng bởi khi đanh tiếng có là con mặt nhất nó quay lên và mặt lục nó đưa xuống thì chúng ta sẽ đánh vào nhất nhị xỉu đó chính xác đó. có con nhất này vì tiếng nó xe nó đanh tiếng hơn chén này khác với chén trước không anh em như theo tôi thì nó không khác với chén trước bởi vì tôi nghĩ là nó vẫn còn còn nhất tôi sẽ đặt vào nhất nhị xỉu đó có nhất có nhị luôn xỉu số 8 đúng chưa tiếp tục tôi sẽ lắc thêm vài chén nữa tiếp tục vẫn có nhất này nhé đó vẫn nhất nhị nhất nhị có đủ cả nhị tam 6 điểm đó nghe tiếng này cái tiếng cuối khi nó rơi à, hột nó rơi xuống dĩa anh em nghe tiếng nó có khác với chén trước không bởi vì tôi nghĩ chắc chắn là có con lục mũ lục bởi vì khi âm nó rơi xuống âm của hột nó rơi xuống nhá thì cái âm nó sẽ nghe tiếng bột bột nó không xe tiếng không đanh tiếng như chén trước tôi nghĩ đây nó sẽ về tài và tôi sẽ đặt vào ngũ lục tài đó hai con lục và một con ngũ vẫn là ngũ lục nữa anh em này đó tiếp tục hai con lục chuẩn chưa chén này cũng giống như chén trước vẫn ngũ lục đó tứ ngũ lục luôn chén này nghe âm nó không được rõ ràng chén này có thể tôi bỏ đó. như chén này chắc chắn 100 trăm có con nhất thì nghe là tiếng rất là xe tiếng không có con nhất nhưng có con nhị như trái này là tôi hòa thôi bởi vì tôi đánh cả nhị nhất nhị thì nó lên con nhị con tứ và con ngũ như trái này tôi hòa tiền tại sao tôi phải nói với anh em ngay từ đầu là khi đánh chúng ta nên đánh vào cả mặt có là đánh nhất nhị hoặc đánh ngũ lục thì cửa thua của chúng ta là không có tiếng này nó rất là xe tiếng đanh tiếng tôi khẳng định với anh em chắc chắn là có con nhất chính xác một ba năm xỉu số 9 này chén này cũng giống như chén trước tôi nghĩ vẫn còn con nhất nhất nhị xỉu hai con nhị liền hai con nhị và một con tứ xỉu số 8 Đấy, như chén này anh em nghe có khác không khác hoàn toàn là hai chén trước nhé nghe tiếng nó bộp bộp vì con nhất nó rơi xuống thì nó sẽ khác với những chén trước tôi sẽ đánh vào ngũ lục tài đó bão lục luôn ba con lục Nếu anh em nào cần tìm hiểu và muốn ờ, tôi hướng dẫn cho anh em cái cách nghe hột tài xỉu này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình 0933 793 222